Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Phúc Thịnh Bagrab Chào mừng mọi người đã theo dõi và đến với kênh của mình nhé à, Thì hôm nay Phúc Thịnh ờ, sẽ chia sẻ lợi ích chơi và các bước chơi, phương pháp chơi hiệu quả thiết thực nhất đến với mọi người Thì à, người chơi á, tham gia Bagrab có thể chơi à, trực tiếp trên à, điện thoại, à, máy tính, smartphone à, Và mình luôn hoàn toàn làm chủ được à, cuộc à, chơi nha mọi người Và đây á, Phúc Thịnh muốn nói với mọi người nào muốn đầu tư thì à, phải xác định à, ba yếu tố trên đây nha à, yếu tố đầu tiên là phải tìm hiểu thật kỹ trao dồi học hỏi cho bản thân một chút kinh nghiệm chơi baccarat á, và sau đó mình mới tiến hành đầu tư nhé và điều thứ hai là cái tầm quan trọng quản lý vốn của mọi người khi đầu tư bộ môn baccarat này yếu tố cuối cùng là phải lên cho bản thân một kế hoạch chi vốn điều hành vốn một cách rõ ràng và tinh tế nha và sau đây là những bước uh, chơi, cách chơi, phương pháp chơi cơ bản dành cho những người mới biết đến Baccarat này nhé. À, bước 1 á, là mình à, xác định vốn đầu tư à, mọi người á, thì hãy coi Baccarat á, là một kênh à, đầu tư đừng quá đặt nặng à, vào vấn đề kinh tế không à, nên áp lực về kinh tế vậy nên à, mức vốn đầu tư á, phải bỏ ra thật hợp lý bước này à, rất quan trọng nha mọi người à, bước à, thứ hai á, là phải đặt ra tiêu chí thật khôn ngoan phải biết ờ, dừng đúng lúc đặc biệt là những bạn ờ, đang nợ nần tâm lý chơi phải thật thoải mái bình tĩnh vững chắc tự tin khi chơi nha và bước cuối cùng á à, khi chơi á, phải thật tập trung tránh ờ, bị bên ngoài ảnh hưởng à, chọn thời gian địa điểm chơi phải thật à, hợp lý thời gian phải đề ra rõ ràng sau đó là kết thúc chốt lại ngày thì à, rồi mình nghỉ nha thì hôm nay cho tình ờ, cho tình gửi lời ờ, cảm ơn đến tất cả mọi người đã lắng nghe và theo dõi hết video này của mình thì vào video sau Phúc tình sẽ hướng dẫn mọi người sâu hơn về những phương pháp chơi Baccarat nhé còn á, bạn nào muốn à, tìm hiểu à, cũng giống như muốn à, đầu tư về Baccarat thì liên hệ nhắn tin à, qua đây cho mình à, mình sẽ hỗ trợ nha hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé